cần tuyển, chất lọc từng nguyên liệu. Tỉ mỉ, tận tâm trong từng thao tác. Chăm chút, từ đường nét đến hương vị. Mỗi chiếc bánh trung thu Richie chọn vị truyền thống, giao hòa với âm hưởng hiện đại cùng chung vui với mọi gia đình đêm trung thu. Tình hoa biển trời, tụ hội trong thu an đẳng cấp. Thu quý trao tay, vẹn hương sắc thu, êm đềm, tĩnh tại. Trường Phúc gửi trao, chúc cho hạnh phúc trường tồn. Trăng vàng soi tỏ đêm rằm, rực sáng như nguyệt ánh. Thanh An gói chọn nắng thu vàng hanh hao. Cùng tấu lên khúc giao hưởng đêm trăng với Bình Nguyên và Bích Nguyệt. Bánh Trung Thu Richie, món quà chân quý, gửi chọn yêu thương. Bánh Trung Thu Richie mang Trung Thu đến mọi nhà.